cái cách làm của cái phần mà liên quan đến uh, phần đổi hay là chuyển cổng của anh ý anh làm như này đầu tiên là ngày giờ về cái phần chuyển cổng em đã xem cho anh rồi thì đến cái dạ. đúng cái giờ đấy thì anh sẽ uh, uh, làm cái lễ ở trên cái ban thờ gia tiên ban thờ thần dạ. linh ở nhà ấy. anh xin phép được tu tạo và xin phép các cụ hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt thì con xin phép được chuyển cái cổng sang vị trí mới thì anh có mua uh, vì cái này liên quan đến thần cho nên anh sẽ mua cho em là xôi gà xôi gà à, xôi gà nếu thêm khoanh giò nữa là tốt chỉ cần thế là được rồi thì khi anh làm lễ ban thờ gia tiên xong này thì ở vị trí cái cổng mới ở vị trí cổng mới thì anh châm cho em là anh đốt cho em là ba điểm tức là điểm ba điểm. điểm điểm hai bên và điểm ở giữa của vị trí cổng mới anh xông hai bên hai cái trụ cổng mới hai cái trụ cổng mới dự kiến ấy rồi. rồi sau đó là ở vị trí cổng cũ anh cũng đốt cho em là hai bên và điểm ở giữa như vậy là 6 điểm ừ bên à, cũ cũ là cũng hai điểm thế ờ ở bên cũ thì cũng là hai điểm cũ ở bên mới thì cũng là hai điểm ở bên mới thì cũng là ba điểm rồi ok sau khi anh làm lễ anh đốt sau khi mà trầm nó được ờ, cái trầm đó nó được đốt cháy xong nó cháy xong đúng không ạ thì bắt đầu là anh bắt đầu là anh bắt đầu anh cho phá ở cái vị trí cổng mới trước à cổng mới phá vâng anh phá ở vị trí cổng mới trước sau khi phá ở cổng mới trước xong thì bắt đầu là anh để cho nó thủng cái lỗ ra vào cái giờ đấy à thủng thủng và để cái giờ đấy vào ờ để cho nó lấy khí vào ờ để nó lấy cái chỗ điểm mới vào trước đã sau đó anh quay sang bắt đầu sau khi nó trong lúc phá rỡ này thì sau khi thủng được cái lỗ đấy rồi thì bắt đầu anh song song cùng việc đấy anh cho bịt cổng cũ lại à sau là mình bịt sau nhưng mà bịt ngay thì không được. không không không cần không cần tức là mình sẽ bắt đầu mình, mình bắt đầu mình sẽ phá cái trụ cổng đi trong đầu mình mới thợ bắt đầu mình tiến hành làm tức là cách làm ở đây là không mình làm mấy ngày mà anh mình làm mấy ngày cơ mà có phải một ngày đâu à, không cần tạm mà tức là như này nhé đầu tiên anh phá cổng cũ cho nó thủng một lỗ ra đã ok xong bắt đầu anh mới bắt đầu bước thứ hai bắt đầu anh mới cho phá cái cổng cũ à, anh hiểu em không ạ tức là phá đồng thời hai bên luôn sau đó cho thợ bắt đầu tiến hành làm khi nào xong là xong à, vâng tại ý là mình, mình muốn làm hai việc một lúc ấy một lúc đầu tiên là anh sẽ phá cho nó thủng để lấy khí vào thế bây giờ uh, cho anh hỏi chủ đấy bây giờ có cần lấy lấy tuổi nào để động thổ không cần tuổi cái đấy nó đơn giản vì cứ đúng trách chủ anh làm thôi tại vì cẩu nó đơn giản à, đúng trách chủ là anh làm vâng cứ anh làm anh cứ phá thủng ra ngày tốt à. giờ tốt vị trí tốt rồi là mọi thứ nó sẽ cắt lành nên không sao cả à, vâng. bây giờ anh anh anh anh nhờ xem ngày giúp anh cái ngày đổ mãi vì anh làm đổ mãi nhỉ vâng anh à, có cái nhóm mà lần trước mà các bạn trợ lý có, của em ấy có rồi ạ. đó có thì rồi. anh chat với à. cả bạn ấy giúp em anh bảo rằng là à. sau khi anh hoàn thiện xong cái à, mở cổng thì anh muốn xem một cái mái ngày để anh lật cái mái của cổng à, vâng. thì là các bạn sẽ gửi lại thông tin toàn bộ hồ sơ em sẽ xem bởi vì vâng. cái phần này nó vẫn đang nằm trong phần hồ sơ gì của anh nên thành ra là toàn bộ cái nhà của bên anh là em vẫn cứ miễn phí hết tất cả dịch vụ này vâng. và hướng dẫn các nghi thức cho anh ok anh nhắn lên trên nhóm giúp em rồi em sẽ gửi lại cho anh vâng ok anh cảm ơn anh vâng, dạ, dạ, dạ. Vâng, xin chào